Xin chào các bạn Nhiều khi sau giờ làm việc căng thẳng Anh em mình cũng cần phải giải trí một chút bằng những trò game như này Và video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop chơi game giá rẻ dành cho các bạn nào thích chơi game Và sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video nhé Thời gian vừa qua thì các laptop liên tục cho ra mắt các dòng sản phẩm laptop gaming tầm trung và HP cũng không ngoại lệ. Họ vừa giới thiệu tới người tiêu dùng dòng laptop gaming HP Pavilion Gaming 15 inch. Và trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu hình, hiệu năng của sản phẩm này, xem nó có gì đặc biệt và liệu nó có đáng mua trong tầm giá hay không. Thiết kế chính là điểm nổi bật của Pavilion Gaming 15 inch so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Nó là sự kết hợp giữa các dòng máy của HP. Nó mang một chút vương vức của dòng HP Pavilion và trộn thêm đó là nét góc cạnh hầm hố của dòng HP Gaming Omen. Thiết kế của HP Pavilion Gaming 15 mang đến màu đen cực kỳ mạnh mẽ và nam tính. Đặc biệt, logo đen trắng quen thuộc của HP được chuyển sang tông màu xanh lá, thể hiện sự nguy hiểm đặc trưng trong cách thiết kế laptop gaming. Đây có thể xem là quyết định thiết kế khá táo bạo của HP khi từ bỏ những đặc điểm nhận dạng thương hiệu của mình để hướng đến việc thỏa mãn thị hiếu game thủ. Phía dưới lưng có thấy cái cong mềm mại so với bản lề. Dòng chữ Pavilion màu xanh được đặt ở giữa. Tông màu xanh và đen kết hợp của HP Gaming Pavilion 15 đã thể hiện sự mạnh mẽ cả kiểu dáng bên ngoài lẫn sức mạnh bên trong của phần cứng. Với trọng lượng 2,7 kg, HP Pavilion Gaming 15 có thể nói là khá nhẹ và vừa vặn với một chiếc laptop gaming, không quá khó khăn với các game thủ để có thể mang đi sử dụng ở nhiều nơi. Về các cổng kết nối, thì phía cạnh phải của máy bao gồm một cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C, một jack cắm tai nghe, một cổng kết nối HDMI, đầu độc thẻ 3 trong 1, cổng kết nối Ethernet và một khe cắm nguồn điện ở phía cuối. Lướt qua phía cạnh bên trái thì ta thấy bổ sung thêm hai cổng USB 3.0 và một khe cắm khóa an toàn. Trước các vấn đề bản lề thường gặp ở những hãng khác trong dòng laptop gaming, HP Volon Gaming 15 có thiết kế màn hình nhẹ hơn, bản lề liền mạch chắc chắn sẽ khiến game thủ an tâm hơn trong giờ chiến game dài mà không sợ bị bung hay phải bỏ hành sớm. Màn hình của máy được trang bị độ phân giải Full HD, kích thước 15,6 inch cùng với tấm nền IPS chống chói hỗ trợ người dùng khi sử dụng ngoài trời. Đường viền màn hình tương đối mỏng, đó là tiêu chuẩn của chiếc laptop chơi game thời điểm này. Sự sắc nét và chất lượng màu tốt của Pavilion Gaming 15 cũng là một chi tiết tạo lên sức cạnh tranh mạnh mẽ cho sản phẩm. Trải nghiệm thực tế, người dùng rất ấn tượng với các mỏng màu tối sáng trong game được thể hiện trong quá trình chơi. Đặc biệt, khi chuyển sang các tựa game có nhiều yếu tố màu sắc và kỹ năng lộng lẫy như Liên minh huyền thoại, Pavilion Gaming 15 càng chứng tỏ khả năng hiển thị đặc sắc của mình. Bàn phím là điểm nổi bật nhất của máy khi các đường viền màu xanh kèm theo LED LDB bao trùm toàn bộ bàn phím. Phải thừa nhận đây là một ý tưởng thiết kế rất đẹp của HP. Phím xanh sáng lên giống những chiếc viên ngọc lục bảo lấp lánh. Sử dụng thực tế cho thấy cảm giác phím khá tốt, thao tác thoải mái với phím nhấn êm với quãng di chuyển ngắn khoảng cách giữa các phím hợp lý nên phù hợp cả với người có cỡ tay lớn nét nền tích hợp giúp dễ dàng định vị những phím cần thiết trong môi trường thiếu ánh sáng xét về độ nhạy thì phím nhấn chưa thật tốt nhưng vẫn đủ để lướt nhanh trên bàn phím khi gõ văn bản thúc bát có kích thước 4,5 x 2,3 inch dài hơn bình thường viền xung quanh cũng là những nét cắt màu xanh với kích thước khá rộng này các ngón tay sẽ nhiều không gian để thao tác di chuyển hơn hai phím chức năng chuột tích hợp mang lại sự liền mạch trong thiết kế tổng thể của sản phẩm. Về phần cấu hình thì phiên bản mình đang có ở đây có option là Intel Core i5 8300H, RAM 8GB, ổ cứng HDD 1T và các đồ họa GTX 1050 Ti 4GB của Nvidia. Cấu hình này giúp cho máy khả năng xử lý mạnh mẽ, xử lý các tác vụ đa luồng, những game thủ cày game nặng, vừa chơi game vừa stream, hay kể cả những người làm việc chuyên nghiệp với các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh dựng hình, thậm chí render hình hay clip đều sẽ được hưởng lợi từ sức mạnh đơn đa nhân vượt trội của CPU i5 8300H được trang bị trên chiếc máy này. Đối với dòng laptop gaming có mức giá trung bình như sản phẩm này thì thời lượng pin hay bị yếu. Tuy nhiên đối với HP Pavilion Gaming 15 inch lại là một ngoại lệ khi nó cho các bạn thời đa sử dụng trong vòng khoảng 5 tiếng đồng hồ liên tục với các tác vụ lướt web thông thường. Còn khi các bạn chơi game có thể sử dụng trong vòng khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng lời khuyên của mình là các bạn lên cắm sạc để máy đạt hiệu năng tốt nhất khi chơi game. Tổng kết lại, HP Pavilion Gaming 15 inch là một sản phẩm đáng chú ý trong tầm giá với một thiết kế đẹp, chắc chắn và hiệu năng không kém phần mạnh mẽ. Đó là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho các bạn nào thích một chiếc laptop gaming có thiết kế mang nét cá tính, mạnh mẽ và độ hoàn thiện tốt. Và video giới thiệu đánh giá về chiếc HP Pavilion Gaming 15 inch của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng để lại ý kiến của bạn ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.